Ok, ừ. hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang đến với channel mình. Thì hôm nay tiếp tục mà sau một tháng mình đã dành dụm được kha khá thẻ chiêu mộ rồi. Thì hôm nay đến với tiết mục à, xoay tướng thôi. Hy vọng là sẽ ra nhiều tướng SSR. Hiện tại đang hoạt động còn một ngày 10 giờ để mở SSR bên à, cái gì nhỉ? Vũ Hồn Điện này à, Thiên Nhận Tuyết này Thích huyết với ở Sa Nhưng mà mình không thích chơi ba con này cho lắm Cho nên là mình sẽ chơi mộ bình thường thôi nhỉ Ơ à, hôm nay đồng miễn phí này Chưa mở này Một lần miễn phí mở đầu tiên À quên à, Trước khi mở thì chúng ta sẽ cho một ít nhạc uh, sổ số vào cho nó hợp lý Rồi, let's go Tiểu Vũ Thiếu Niên à? Cùi bắp Rồi bây giờ chính thức mở này Có nên mở cái gói này không ta Cái tim này mình chán chán mình mở vài cái rồi Hiện tại đây mình có 28 thẻ M7 Và có 253 253 mở được bao nhiêu lần nhỉ 7 lần 7 thẻ một lần 253 đầu để mình lấy máy tính chia thử xem nào 253 chia 7 sẽ mở được 36 lần 36 36 cộng với 28 lần thế là 64 lần hôm nay chúng ta có sẽ có 64 lần mở uh, chiêu mộ 7 hồn sư SSR thôi chúng ta phệt luôn thôi hay nếm thử thêm tí không ta đến thử một cái này ở 99 lượt thì mới chắc chắn ra thiên lượng tuyết thiên lượng tuyết mình lại không chơi thôi mở thường đi ha mở thường đi lần một thì 64 lần mở khá lâu đấy nhở rồi luôn ninh vinh vinh luôn thiên đạo lưu luận đường tam luôn ạ uầy, mình tưởng đường tam Thật không thể tin được Mình tưởng đường tam là phải làm thẻ mới ra chứ Ninh Phong Chí SR uầy uầy, Lần này mới đỉnh vậy ba con FR ba con SR Wow, lần này mở đỉnh trong lịch sử của mình luôn á Đéo được tìm được Quá đỉnh Đây là chiêu mộ thường à Ờ À, nó lại là Hình như là Là là chiêu mộ um, Nó kiểu qua vòng ấy Chắc chắn là một tướng SR Thật được 49 ra được tăng mình đang thiếu con này mình tưởng phân nạp thẻ thế ra mà hiện tại thì uh, cái uh, ờ, tích lũy nạp của mình cần 41 uh, ờ, nghìn nữa thì mới có thể có con đường tam không ngờ mình mở ra đường tam ngày hôm nay thực sự hôm nay quyết định quay video và mở đường tam thật sự là may mắn ok có đường tam rồi view nó lên là ok thôi nhưng mà hôm nay bây giờ mình còn có hơn 60 lượt nữa thôi thì uh, tiếp tục chiến nào nào ra cái gì đây rồi không có bất ngờ gì nữa xảy ra bắt đầu ra những thanh niên cùi bép rồi rồi toàn tướng trắng luôn ở đây đồng con sr toàn tướng xanh tướng trắng chết chết chết mở tiếp nào không có kinh hỉ nữa rồi lần đầu tiên mở xa như thế là quá ngon với lần tiếp theo này mình nghĩ là sẽ không có gì đặc biệt à, đúng thật không có gì đặc biệt cả Và tiếp tí nữa mình có lẽ là để dành chục lần để mở ờ, bên uh, hoạt động mở thiên nhận tuyết đi nhở mình đang định đợi đến cái hoạt động nào mà nó có mấy con tướng mình, mình thích thích thì mới mới mở nhưng mà tích lũy thẻ khá lâu rồi nên là không thể nào đợi được nữa máu lắm rồi nóng lắm rồi không ngờ hôm nay lại mở ra đường tam thì thực sự là <clears throat> vui sướng ừ, không thể tả được đang thiếu con đấy mình uh, đang ý định uh, build một team lên một team nhiều nhất là hải thần cho build đường tam hải thần này tiểu vũ hải thần ba tài tây hải thần nó hợp lý rồi bắt đầu uh, ra toàn mấy con cùi bắp rồi hết vận may rồi anh em ạ toàn tố vân đào ở đây rồi may quá vượt qua được em đường hạo Toàn tố vân đao với cả bạch cô nhạn này Bạch cô nhạn hình như mình yêu sắp mẹ đến tướng đỏ rồi rồi luôn hồ liệt na khá là cùi bắp hy vọng là sẽ có thêm nhiều thu hoạch sau uh, vừa nói xong thì nó là an ngân luôn hợp lý luôn tiến nhận tuyệt luôn ôi trời ơi đường liệt luôn à đây chắc là lại quay được một một lượt bốn quay được một vòng 49 lượt rồi nó mới ra ba con rr liên tục đúng không để mình xem mình đoán có đúng không nào đó đúng rồi à, lại đúng rồi tôi mua bông uhm, khá cùi nhỉ để đổi gió thì mình à thôi tí đi để tí còn 10 cái thẻ vàng sẽ mở ờ, chủ đề chiêu mộ của đợt này mở này trước đi Theo có gì đặc biệt cả Độc cô nhạn và chị Duy Nhiên Bill sắp đến màu đỏ mẹ rồi Thôi ôi Còn mấy con cùi bắp thế này Cho em xin một ít mạnh mẽ hồn sư xem nào tiểu vũ nhỏ Không ra tiểu vũ lớn nhở Còn tiểu vũ nhỏ này Mình build được ừ, tiểu vũ lên chuẩn thần rồi đang cần tiểu vũ lớn để à, build tăng sao cho nó rơi ạ à. con thua rồi 46 đây đây đây lần này tam nào đường tam nha hay là mình phải phải phải phải, phải ghép thành đường tam đi nhở mới ra ta rồi rồi rồi rồi đới mộc bạch hợp lý lại thiên nhận tuyết ai chà lần này được hai bé lần này chỉ được hai bé không được ba bé thôi ừ, đới mộc bạch đang cần mẹ chúng nó thấy chúng nó build đấy một mạch trâu vãi cả đái ạ mình cũng không chơi mình chơi đường hạo rồi tăng mình cũng không rõ lắm chơi cũng chỉ vào làm nhiệm vụ này thôi để tích thẻ quay sướng thôi không, không rõ là là đường hạo tăng khỏe hơn hay là đối gốc mạch tăng khỏe hơn nữa ui có đường bao nhiêu ấy luôn bao nhiêu đội hình luôn đỉnh sự có đường tam vào và ôi tam cặp với cả hồ liệt na luôn à Mẹ, bộ đôi song sát sát lục chi đô à ui có đường tam và phát kịp phản quá nhiều à thằng nào mình đánh vào đội hình thiệt thòi thực sự nhưng mà không có đường tam mất bao nhiêu búp giờ có đường tam phát ờ, búp lên nhiều vãi đái đến bao nhiêu lực chiến liền thằng nào mình mình không hiểu là tại sao chúng nó yêu đội hình kiểu đéo gì mà lực chiến trâu thế còn tách nữa lên vàng là mắc rồi tách ra là không, không cho tăng sao nữa à à tách được sò ok cái động tác này thì ờ, chúng ta để sau đi tiếp tục quay tiếp nào uhm. còn 148 ờ, chia 7 là được 20 lần 21 lần 21 lần quay bằng thẻ màu bạc còn 28 lần quay bằng thẻ màu vàng nữa tiếp tục để à, dành 20 lần quay thiên nhận tuyết nhỉ quay chủ đề thiên nhận tuyết nhỉ không nên build con đấy lên ông ta anh em thấy tuyết khỏe thì nhớ để lại comment ở phía dưới video để mình có thể ờ, build tuyết trong những lần mở tiếp theo nhé rồi không có gì đặc biệt luôn may mắn vớt vát được bé đường thiên đào à không phải áo à, tư la tố vân đào là cầm kiếm tố vân đào là cái thằng ờ, đầu tiên thằng sư đầu tiên mà, mà đường tam gặp đây đúng không thức tỉnh võ hồn cho đường tam ấy nào ra còn bé cùi bắp thế nhở ai trời thể mà game làm nó, nó làm mấy con này cho mấy con này vào có ai chơi khoái đâu cho vào làm gì nhỉ chưa cập nhật nhân vật phần 2, phần 3 và đi mẹ cho ít mẹ à, đường vũ đồng hoặc vũ hạo xem nào ít đường vũ lân với cả đến phần 4 ở cả lam hiên vũ xem nào trời ơi thằng mấy bé cùi cùi thế này mấy anh thất quái của của phần 2, phần 3, phần 4 không? Mấy con liều tiếu này Cha để làm gì vậy? À thì cũng để để để kích hoạt ít đội hình thế thôi Kích hoạt khoảng cái gì nhỉ? À, giám đồ sư xưa đấy không? Chẳng có tác dụng gì nhiều thêm một ít lực chiến chơi thì chẳng có ai chơi mấy cái con này rồi Ôi quỷ mị Ngon Hải ma nữ luôn Giật cho mình Từ ta tóc đen kéo ra ra được ta tóc xanh Thì sẽ Ơi Sao, sao trưởng thành nó là tóc đen nhỉ Mang tóc nó là tóc xanh về sau thức tỉnh võ hồn lần thứ hai lại thành tóc xanh nhưng mà nó là tóc dài nó về hải thần ờ, cũng là tóc xanh mà có có quả đội hình ba thằng ất ơ mà mà mà đến cái cái cái đoạn nào nhỉ đánh nhau ở cái thành gì ấy nhỉ ba thằng ất ơ ba thằng mẹ lưu manh cũng được cho vào Chả hiểu kiểu gì Mình chả thấy cái mấy thằng đấy nổi bật gì trong trong chuyện cả à? Đây mấy, mấy thằng ở này này Nào nhỉ Ở đây này Thiên Nhai này Với cả Nga Khảo này Hai, hai, hai thằng ở trong nhóm ba người đúng không Rồi chặn đường đường Tam ấy cùi bắp vãi cả đái ấy, nó không được cho vào game độc cô nhạn đấy rồi từ từ để nói xong câu chuyện độc cô nhạn thì ờ, gặp nhau ở trong tinh đấu đại xâm lâm có một một đoạn kia thôi nó cũng mất hút nhưng mà chắc là tại vì có à với cả cái đoạn ở ừ, lúc đi đến thành ấy để thủ nữa thì cũng chỉ có thêm đoạn đấy là là, là ba ông cháu nhà đấy là là có thôi cho nên chắc là nó cho vào để cho cái dám đồ hồn sư ờ, cho, cho nó đủ bộ để tăng thôi gọi là có mối quan hệ thôi chứ trong chuyện ờ, nhân vật đấy không, không có quá nổi bật rồi cuối cùng thì cũng mở thêm được một anh đường tam nữa không võ công mình tích lũy thẻ à, hơn một tháng mình nghĩ là là, là, là nếu mà chưa chưa có mở à chưa chưa chưa nạp tích lũy đủ chưa có mở được đường tam ở đấy thì mình nghĩ là sẽ quay cái này không ra đường tam đâu nhưng mà cuối cùng thì à, không võ công mình tích lũy đống thẻ này trong tầm trên dưới một tháng cuối cùng cũng có đường tam để bổ sung vào đội hình đang thiếu khống chế mạnh hiện tại vẫn đang build độc cô bác khống chế nhưng mà chơi hệ khống chế nhưng mà cảm thấy không ăn thua cho lắm bây giờ mình chơi quay ra chơi ba support luôn một mẫn công và một một tăng cơ 11 lần nữa 11 lần mở thẻ bạc nữa cuối cùng ra ông chân tâm ông chân tâm trong này là là nó, nó hơi hơi bị trẻ nhỉ ông cổ dung này ông cốt đầu la này còn trẻ hơn nữa trông trẻ trâu vậy ở đái ạ mấy, mấy, ông đấy già cũng phải ngang ngang long công xà bà rồi chứ ta toàn trẻ trâu ở đấy và cả cái thằng cởi chân đấy thằng nào nhỉ quên mất rồi trông ất ơ vậy không mấy thằng này còn ở trong chiến đội mà đi thi uh, giành chức chức chức gì nhỉ bọn thất quái đi thi kia là, là, là cuộc thi gì của vua hồn điện nhỉ mình qua cái phần 1 lâu lắm rồi cho nên là mình không không nhớ rồi hiện tại mình đang đọc được... không phải đọc mà mình làm một cái kênh nghe làm đến phần 4 rồi thường thường thì mình chiến xong là mình chỉ nhớ những cái chi tiết chính thôi còn cái ờ, nhân vật phụ lơm dơm ở bên ngoài mình không nhớ cho lắm Ngon Thêm một anh đường ta nữa Quá ngon Ngon quá ngon Rồi đường hạo luôn Tiểu vũ ừ. ừ, Khá ổn này Liên tục từ vừa nãy là là, là là đoạn cuối là được hai con Thêm đoạn đầu này hai con nữa Coi như là được bốn con liên tục 7749 cứ mở 7 lần 7 là được một phát salon ui ra salon luôn này cần đéo thì phải mở cái gói kia nhở chẳng có gói kia mở kiểu nó tập trung vào mấy con này hơn thôi ôi cuối cùng cũng mở ra được salon luôn gói chủ đề này nó, nó thường nó tập trung vào ba con này hơn nó sẽ không ra có mấy con lơm rơm không cần thiết như anh em thích chơi mấy ờ, đại nhân vật của Vũ Hồn Điện thì có thể chọn cái gói chủ đề hiện tại đang là gói Thiên Lũng Tiết nó sẽ quay tour hết gói này thì uh, chủ đề sau nó sẽ có ba con mới để chúng ta uh, có thể xoay chủ đề của ba con mới là cái gì thì hôm, trước là con gì là đường liệt à thì mình đã bỏ lỡ rồi tại mình cũng tích lũy khá là nhiều thẻ nhưng mà mình hôm đấy mình lười quay quá thế cho nên là mình lại không chỉa bỏ lỡ thanh niên đường liệt hy vọng là trong số những lần này quay thì có thể ra một bé rồi ba trái tây luôn đang định build đang có ý định build ba trái tây mà đội hình hải thần của mình mà đó có khống chế hải thần đường tam này mẫn công hải thần uh, tiểu vũ này quần công hải thần ba tây tây rồi quá chuẩn luôn rồi thẻ bắt đầu tụt dần rồi ôi ôi ôi công sức trên dưới một tháng của tôi tích lũy là tích 3 năm tiêu 1 giờ là có thật anh em ạ trần tâm này chết rồi không, không biết là mình tổng kết lại sau lượt này mở sẽ được bao nhiêu con SR đây và thì có vẻ như là được tướng trắng với cả tướng xanh ra trời khá là nhiều Ô game nào cũng thế thôi Cái trò quay gacha này Cực kỳ khoai Nhưng mà ít xa thì nó cũng cho Là mở được đến một cái giới hạn nào đấy thì chắc chắn ra tướng SR tiếp tục Nguyệt Quan uhm. Cúc đấu la Nguyệt Quan à, đang đang tuần này là đang, đang ghét cúc đấu la lắm này Nên muốn ăn đường tam lắm này Hiện tại là phim đang ra đến tập 212 là cứu à, là, là, là là là tập hiến tế nhỉ tập tại mình nghĩ mình hiến tế cho đường tam còn con con nguyệt quan này nó à, thằng quỷ mị bị à, đường tam xiên một xiên chết nhe răng nha con quỷ và con nguyệt quan này đang đang kiểu à, mất đi người yêu cay vã nồi muốn tìm đường tam trả thù các con nồi nhưng mà đến bỉ bì đông còn đang bị trọng thương mà không sử dụng hồn kỹ 8 thứ 9 nhỉ thì uh, uh, chết queo con mẹ dưới cái tam so kích rồi may mắn nó kịp dùng và bị bị đông nữa sống Rồi đây là lượt cuối cùng của thẻ bạc rồi Không có hy vọng gì rồi Thiệu hâm này là thằng nào ta mình nhớ là từ phần phần 1 mình mình mình đọc từ phần 1 đến phần 4 rồi mà mình không để ý cái nhân vật này nhỉ triệu hâm này là ông nào nhỉ nhớ phần 3 của tăng hâm là người của tăng hâm vô tình kiếm à, đá tình kiếm tăng hâm là người của đường môn thôi đá tình đấu la tăng hâm còn kiểu hâm này thì kiểu đầu bếp nấu kẹo này chưa nghĩ ra là nó là là nhân vật ở đoạn chuyện nào ok thì uh, hiện tại còn 27 lượt mở màu vàng chúng ta đổi gió một tí qua mở 7 lượt đi 7749 ok mở 7 lượt gói uh, chủ đề thiên nhận tuyết Let's go Nào Ờ uh, Tứ huyết Mình thấy anh em Nhiều anh em chơi ông thứ huyết Có vẻ mạnh nhưng mà mình trông đội hình vũ điện mình không thích cho lắm Ơ nhỉ sao trong chỗ danh sách hồn sư ghi thứ huyết mà sao ở trong chủ đề nó ghi thích huyết ta Hai ông khác nhau à? Hai anh em sinh đôi à? mà tỷ lệ ra cao mà ra đéo đâu mẹ lừa à khi ờ, ghi ở đây tỷ lệ ra cao hơn mà mở toàn ra cái tướng ờ, đầu bìu như thế này đéo ăn thua này này thì thiên sứ bóng đêm chiêu mộ thiên nhận tuyết thích huyết xà long tăng tỷ lệ tăng tỷ lệ đâu ra mở con ít con SSR hơn là mở gói thường mà game lừa đảo game lừa đảo đúng không mà ra cho tao nào ôi em xin anh đấy mở sắp được 7 lượt rồi bảo tỷ lệ cao đeo ra con SSR nào này trời ơi ôi rồi ôi đau quá thể cao kiểu béo như đây ôi ôi mà mở cái này cũng 99 lượt thì chắc chắn ra thế mà kêu tỷ lệ cao người ta mở cái kia 44 lượt là chắc chắn chắc chắn ra SSR rồi đéo được đéo được đéo được anh em ạ đây vừa nói xong nó ra luôn ra mỗi con đéo được mở lần cuối 20 20 thẻ còn lại bình thường thôi mẹ mở chủ đề này lừa vãi 99 lượt là bao nhiêu 70 70 71 77 72 84 73 91 74 98 Thế phải 715 Mở 15 lượt chắc chắn ra Mở 15 lượt mới chắc chắn ra một mà trên tuyết thì tôi có build con đấy đâu cho nên là thôi nếm thử 7 lượt được một nửa rồi nửa chặng đường không không, không có gì đáng tiếc cả và tăng tỷ lệ ra nhưng mà tỷ lệ thấp cái gì mà tính ra nếu mà tỷ lệ SSR gói này là ra ba con này đúng không nhưng mà tỷ lệ SSR ra thì hiếm hơn là cái gói bình thường nên tôi khuyên anh em là cứ chơi gói bình thường đi ra con nào thì build con đấy như trăm con này tiền lắm mẹ cái này một rồi bốn mươi chín thẻ là lại được tướng vàng rồi rồi rồi luôn bắt đầu đen rồi anh em ạ đen rồi không ra một bé nào nữa rồi cả bé Edger bé hồng cũng không ra rồi còn trắng với xanh thế này Ôi dồi Ui à, Toàn trắng với cực xanh này chết không chứ Nào xin Màu vàng lấp lóe Màu vàng lấp lóe nào Đường hạo đây rồi Thiên đạo lưu Mẹ tưởng bạc ba bé được hai bé cũng được hai lượt nữa là được ngay Uầy, mình lên tivi nhiều này mẹ không biết là chúng nó xem hoa cả mắt không nhỉ lại đường hảo quá ngon đấy mở qua gói này cái mẹ kiểu đời nó mẹ lên tivi nhiều vậy đấy anh em ạ mẹ mở cái gói chủ đề mẹ như cứ đeo được lên tivi phát nào đấy nói phát lên tivi mầm luôn Ui, nhưng lượt này mở hơi xui nhá, lượt cuối mà Đây là lượt cuối của vòng mà, sao mở được có mỗi con cô tấu la vậy Kiểu vũ, ngon Ngon, ngon, ngon, ngon, ngon Đấy, thấy chưa, anh em mở gói phổ thông tỷ lệ ra SSR kiểu vãi cả đái luôn đỡ hơn bao nhiêu mở gói kia mẹ ăn sót hết cả rồi lý mẹ mất 7 vé 7 vé đấy là được một vòng của của của ấy này đấy chắc chắn ra một một vài con SSR đấy được một vòng của gói phổ thông rồi phí thật phí thật sự xàm lèn nhiều quá trách cứ nhiều quá cho mình số đen rồi em ơi cho xin mấy con tướng vàng nữa đi sắp hết thẻ rồi sắp hết thẻ rồi game ơi thế rồi hết 9 thẻ Nào, chín thẻ cuối cùng nào Bem, pap Bẹp, bẹp Kéo ra Rồi, Nguyệt Quan sau nghiệp quan ở đầu la sao trong game nó làm tóc xanh không để ấy này nhỉ nhầm ngoại hình đó nhầm ngoại hình như vậy tóc xanh lá này làm gì ở phần đầu có thằng nào tóc xanh lá đâu là ngoại hình nó còn ngoại hình nữ chứ Nguyệt Quan rõ ràng là mẹ một thằng uh, ờ, BCD mà nhìn chẳng khí chất gì cả Rồi rồi rồi Đầu ờ, đầu video bùng nổ Cuối video như kẹt Hơi buồn bùng lổ phát lửa xem nào quỷ mị rồi một con nữa một con nữa là bùng nổ này ba con r liên tục có bùng nổ này để tao ghét con này mãi thề tướng trắng lên được bao nhiêu lv build lên được 30 mươi ít ra cắt đứt cái chuỗi SSR nó phải cho một con R và đằng, à một con SR và đằng sau có phải hơn không cho một con chữ N to tướng như thế kiểu lên voi xuống cho nó vãi cả lùn đường tam <gasps> còn mấy thẻ cuối cùng anh cho em xin vài bé đường tam nó đi anh game ơi anh vina game ơi Vina Vina game, game, Vina game là số 1 còn hai vé anh Vina game là số 1 anh cho em được tam đi anh ơi anh Vina game ơi em xin anh đường tam của em đâu đéo có luôn lần cuối thẻ cuối à. nặng à kiếm được một vé đương tam nữa này bạn nhá, không kiếm được vé đương tam vé đương tam nữa là là hết video này tao vào đường tam cơ mà sợ cho thằng bố nó ba ba ba ba thứ tư thứ tư quả này bảy con rr thì để mà mơ nhá để mà mơ rồi ok hết hết phim thế là không nặn được thêm con đường tam nào nữa rồi đây có thêm hai con thế là có ba bé à ở à, đâu có 20 mảnh ơ ờ, mình mở ra được ba lần mà đúng không tăng sao một à đúng rồi có một con rồi đây là tăng tăng lên hai sao tăng nhanh thôi ui ôi mẹ tăng nhanh nó lag lag mãi cả đài rồi tăng nhanh xong rồi là nhóm lại một cái nữa thôi nhở rất nhiều tướng lên phun vàng luôn và tách ra để lấy vỏ sò à, để mua tướng khác thôi video tạm dừng tại đây thôi và anh em nếu thích cái video quay gacha game đấu la VNC này thì à, nhớ để lại cho mình một like và comment ở phía dưới video là sau đó tiếp theo thì mình sẽ mở gói tướng gì và anh em thích chơi à, tướng gì thì à, nhớ bình luận ở dưới phần bình luận nhé Rồi, mình có khi là video này ra là mình đã phải tích lũy tài nguyên thêm chừng một tháng nữa thì ờ, chúng ta lại ờ, ra video mới lại quay cho các bạn xem một lần xoay tướng nữa nhé và hy vọng trong những bản cập nhật mới thì nó sẽ có có nhiều con tướng mới hơn để cho mình uh, trải nghiệm và khám phá ok bye bye anh em hẹn gặp lại anh em ở những buổi uh, à nhầm quen mồm quen mồm hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhé bye bye